ta đến nội dung bài ngày hôm nay của chúng ta, đó là tính theo phương trình hóa học. Tính theo phương trình hóa học. Vậy thì từ cái tiêu đề này chúng ta có thể thấy rằng là một trong các yếu tố quan trọng quyết định nên cái bài giải của chúng ta có đúng hay không, đó chính là phương trình hóa học. Vậy thì nếu như chúng ta còn vướng mắc gì về phương trình hóa học hay là chúng ta quên các cái thao tác để cân bằng phương trình thì chúng ta hãy quay trở lại các cái bài giảng của thầy Duy và Tolihai e-learning để chúng ta một lần nữa được làm quen này, được trải nghiệm lại những cái phương pháp để cân bằng phương trình hóa học đúng nhé. Bởi vì nếu như chúng ta cân bằng sai thì ngay lập tức cái bài giải của chúng ta rất có thể sẽ sai các em ạ. Khi chúng ta giải một bài toán tính theo phương trình hóa học thì luôn luôn chúng ta sẽ trải qua các bước chính sau đây. Thứ nhất đó là chúng ta viết phương trình hóa học. Ở trong bước viết phương trình hóa học này thầy Duy lưu ý các bạn như sau. Đó là chúng ta phải đảm bảo đúng ngay từ bước đầu tiên đó là cân bằng phương trình hóa học. Bởi vì lát nữa khi đến cái bài tập của chúng ta, nếu như chúng ta cân bằng sai thì khi tính tỷ lệ cũng như số mol của các cái chất ở trong phương trình thì rất có thể kéo theo chúng ta sẽ sai theo kiểu là dây chuyền. Được chưa nhỉ? Do vậy, thầy nhắc lại nhé. Ngay từ cái bước đầu tiên là viết phương trình và cân bằng phương trình hóa học, chúng ta đã phải đảm bảo rất là đúng rồi. Bước thứ hai của chúng ta đó là chuyển đổi các dữ kiện có liên quan đến bài toán về dữ kiện chuẩn. Dữ kiện chuẩn của chúng ta chính là số mol